đi kiểu gì mà ngã thế này em có thích ngã đâu cái đường nó cong nhưng mà em không cong kịp 크리스마스에 오! 오! Yeah, 人的闺蜜都是百媚千娇。 rồi nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh cố yêu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người vì anh cũng yêu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền chỉ vì anh vô tâm nụ cười đã tắt đằng sau nước em anh cũng không chọn trong xóm đi vào ra sang một bên hết đi nào làng quê phường tầng này là tầm thường ở đây mới thiên đường chân đi dép đã khuyên tai bước cái năm lên hai bước đi trong lực lớp ai cũng biết anh là ai cả một mét năm mươi hai fresh như xuân mai bước đi trong lực lớp just just on the night now trong clip được camera an ninh ghi lại, tên biến thái đổi mũ bảo hiểm, bịt kín mặt vào trong ngõ ăn trộm đồ lót của người dân. Khi hắn vừa nổ máy định ôm bọc quần áo rời đi thì bị người đàn ông phát hiện, từ trong nhà lao ra với tốc độ chóng mặt, ông chú tung một cú đá cực chuẩn, nhắm đúng mặt đối tượng khiến hắn ngã lăn ra đất. Trong cơn hoảng loạn vì bị phát hiện, tên biến thái bỏ lại tang vật tìm cách thoát thân, nhưng không may mắn cho hắn khi người dân xung quanh đã kịp thời chạy đến. Họ đã túm cổ và cho hắn những trận đòn liên tiếp. Câu chuyện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì hành động biến thái của người đàn ông kia. sợ Rồi.